phòng gym bên Mỹ Duy đi 10 phòng chừng phòng có máy này Bây giờ Duy sẽ biểu diễn các bạn một set cuối cùng test full cây không đai full luôn cái này nè giảm ma sát Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng ở đây để chiêm ngưỡng cái độ đẹp lộng lẫy kiêu sa mà chỉ để nhón bắp chuối thôi. Nè, standing crab. Cái này để chân thôi không có gì hết đó. Để chân thì có những vị trí để chân khác nhau. Để giày. Để giày là vô bắp chuối ngoài. Để giày bình thường, để giày vô bắp chuối trong. Duy thích để, để hơi chết chết ngoài xíu. Đó. Nhớ nè, không khóa này không? Giày nè khóa nè. chỉ có điểm không hài lòng với cái máy này á thứ hai là cái dàn số số để gắn vô tạ đó trong quá trình mà duy à, thuê thợ lắp ráp á xào trẻ kiểu gì mất tiêu luôn rồi đó giờ hậu quả mất thố không biết tại nhiều hết đó giờ chọt thật cảm tính cảm tính cảm tính trong đợt nhập hàng tiếp theo tôi cố gắng order cái số rồi nhanh chậm không quan trọng mà tùy thôi thích thì chậm dày, thích thì nhanh dày nên thay đổi Đập cho nó mỗi thấy bà luôn bắp chuối nó cực kỳ quan trọng có nhiều người thích bắp chuối to hình trái tim nhưng mà cái đó không phải tự nhiên có đâu nha cái đó thứ nhất là do, do xem người ta và thứ hai là người ta tập luyện đá banh rất là nhiều hoặc là đạp xe rất là nhiều nó mới có được cái đó còn mình tập gym bắp chuối là mình tập cho nó nó, nó săn chắc nó có hình nó có nét thôi còn gen nó quyết định tụi em nó cái nó lên ở lên mặt ngoài như đây nè lên mặt ngoài nè nó mặt ngoài đây nè ăn tiền là chỗ này nè còn cái cục ăn sau á đó. cục ăn sau mấy bạn mà thấp thấp người á nó tròn quay à rồi vô giờ á để giày tập mô phỏng đó tập cho nhanh thôi chứ Duy chưa tập mà Duy mới nháp thôi cái này nè giảm ma sát tức là tăng cái ma sát lên nó tức là chống trơn trọt á không có cái này á bằng trượt lên cái này. trượt lên cái này. nhưng một cái hành vi phản cảm nhất là mấy ông nội đi chân không á vô đây tập cái hành vi cực kỳ phản cảm chân không là một dép lầu là hai nè không được xuất hiện trong thoa sim nha mấy em phải đi giày đàng hoàng không cần mua giày giày bbt cũng được phải có độ dày đặt lên đây cái ưu điểm của cái máy này á, là các bạn tập vô là nó đỡ đau nó đỡ nó đỡ bị gọi là chấn thương vai nó mỗi lần mà di tập đùi xong á, hai cái vai á, mà chơi trên máy smith á, gánh vô một cái nó bầm hai bên đây luôn rồi mà cái này nó hạn chế được cái điều đó nên đây cũng là một trong những ưu điểm của máy vô Fight! Wow. À. Bây giờ Duy sẽ biểu diễn các bạn một set cuối cùng Test full cây Không đai Full luôn Bởi vậy á Cái tác dụng đi tập gym á Tập mệt về sụi luôn à Mà ăn được gì đó Muốn mà ăn thì phải có súp Phục hồi Khổ thế さらにスーパーサイヤ人を超えた còn gì nữa đâu mà khóc với sầu còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ Tết phun cây chi xúc cáp luôn ba Thằng nào dặn ốc này Mày nghĩ sao vậy chơi cu ro mà dặn ốc vậy đó hả mày Nó dặn như vậy nè mấy em quên kiểm tra cái này Mày nghĩ sao mày ăn nhiêu tiền của công ty tao quay dặn vậy hả nè nhìn cái tay nè nó dặn nè nè nó dặn nè đó nó dặn vậy nè nó kiểm điểm sao đây hả chưa thấy rõ ràng chưa bởi vì làm ăn á thất trách anh tập nổi đúng không anh tập nổi chẳng qua nó bị xúc thôi đó mà anh không bị gì hết chứng tỏ là máy xịn nó lỗi này là lỗi của anh anh, anh không có giám sát tốt và cho nhân viên anh nó làm mẫu anh sẽ chịu trách nhiệm rồi giờ sửa đây mày nhưng mà cho dù cái máy có bị chăng nữa bạn không sao đó là cái điều mà tôi muốn nói là làm máy mỹ đế nó là như vậy cái này không phải đứt cáp nha bạn xúc xúc xúc thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi tập tiền tỷ của Duy Nguyễn Duy Nguyễn tập xong rồi mà trời đuối rồi nhưng mà vẫn còn tinh thần của một Zimmer bất bại một Zimmer tinh thần Zim mãnh liệt theo thời gian và trường tồn cùng năm tháng đó là thông điệp Duy Nguyễn gửi đến tất cả mọi người chúng ta đã tập gym chưa tập gym và sẽ